Jesús Juan Doro paye buena de tocache. Juan doro masane to bortisache fariseo cura masquena tioca. Tia tioca pachita. Jesús se to basi masane bortiserare. Santo buena se masane bortisai. Fariseo cura masquena ti a masiche teoro Jesús se. Judea ya papuhiriro Galilea ya Se samare ya pare. Suji dima kanatana nisa. a j e di makana samara ya pehiri mahkapusi kawamati di mahkapusi. Di mahkakai panopu mahkayo h a k o b o kiro. To mahkuno j o s e kirore. To w a l i ya pahire. To j a k o b o kiro to ko nare i g pahire. Ayo a j e s u s se yo a r a p u t a r i kiro hiro. Tiro w a y a j i d e r o Tigo padre te k a i n u h u s i r e Tipa to ito solnusripa. Koali p a w a r h i r e Sato boina se mahkapuchiare. sanuchi ne wali barokiro tatiro to ituan usure a son usiro samaria mascanecroticos papu kobaro togichu jesús tico kore sinia core vaga yure mia mu judío masunojira yu se samaria mascanecorojija dosea que yure kore sinijari mu coro ticoro jesure judío masan samaria tina gira. ahiro tikoro ania. Tuaniri baro Jesu tikororeo seni yaua. Mene kwama k i t o yo a duarire d u a masiko, mene kore sinirirore masiko, me y e s e r e s i n i b u a Mea sini c h i paye kosere w a b u a yu. Tiko se kastichin j o a r a Nia Jesu tikorore. Tuanichi teoro tikoro onse ni yitia tirore. Ne mene stu mariana. yo omeheta ari kospa'y'yári kospahíra ahíky ári kastíche joakóre no'opyvavokarimy mariñyjy kiro hakóvo panopymaskariro ari kospáre marine kuatia tiro topo'ná tonúinaký'y ári kóre si'niatia páje kóre vavoajy'y níky hakóvo jy'dóro masíriro híjari my'y áni ky'otuky niatíkoro toánechy Jesús Osene yetia. Hipitina ariko resinina parituri nyamayas pioaka. Yako seresinina ne parituri nyamayas piosi. Ahia yako resinina kwamas kemena ahirus kuaka. Ma potapu koto aviharus kuroseta yako ne pitisi. Nia Jesús. Tuanichi teoro numino se osenia. Ne parituri yunyamash pierato se ti koréva gajyre áhiko haríturi ne'õpyrekorevási niatíkoro tuanichý Jesútikorore osẽni ja'úva tipa pini ta ti mymandyne pikovaga pitusy opytága tiroméne nia Jesútikorore manymarianikoro hihajy niatíkoro postókanta nimanamy'ỹ my'ỹ cinco tari manu ti many titusýmare तुस मी पूरे मु मैंने हिरिरो मन हियरार आजवा मन मनी निकोरो hi ha à à, ni ko posto kanta ni mana à mu. Ni a Jesús ti coro le. Tu ani chi thioro o se ni a ti coro. Ne ko ama kun ya le ya o mu tari ro hira mu je thu o tu chu. Sa ni chu su ma khi ri a du tu ku pu ko ama kun ne nyo pa yo atia. A hira mu sa se judio masa. Jerusalén kwama kune nyopa kamara masane. ni atire musa judio masa. Ni atikoro. Tuani chi jesu ose ni jetia. Nomino jure teosi niga. Baro pu adutu kui Jerusalén pu kune manipuskure ze, yosi musa. Musa se musa nyopa yorirore masierara. Masane yedu tiro judío ahi na sa judio masase sanyo payorirore masinha me pure baro pukene kwama kene postoka nyo payoina ti nona tuotua mene tirore nyo payoaka tose mane nyo payochen kamana kwama kwama kene pake manieriro tohichen masatirore nyerar ahi atirore nyo payoa ti nono tuotua mene tirore nono postoka nyo payoro kamana masane Nia Jesús. Tuanichita tikoro ni niyitia. Mesías, Cristo, tinirirose, masane atiro. yuatiro. Totati kitire masija yu. Tiro taro marine hipitiare bue pañonoka. Nia tikoro. Yuta hija Cristo. Nia Jesús tikorore. Toani ya uchiwaro ina. Sato Buenas se Jesús numino me todukuchuyuna kuawai. Ake apa nata dokse kamari me? Dokse ni ni hari me tiko le ni sini tu nyenai. Ahiro numino tosis tu le tu edu dah poka. Maskapu wa awa masana jauro onse niya. Jujua likiri re jau panyoli re nyuna taga musa. Tiro bokto kanta Kristo hi boka pate nino. Niya tiko ro. Tuanichi tiwa ti maskamakinase Jesure niya ta nine. Niya ti paresa jesu buena se tiro le tuaro chirustimai bueriro chiga ni maisa soro hi achiare ke aha ji tire ma ni le tiro tuane che theora sa basio se ni dukui paira tiro le chiare watu ni sa basi sani chi jesu o se ni jaure masa se chi hi Yure waros kariro to kamana yuaku hikwa hajuse. To yoa dos tiros eta yoa paño que taque. Cuatro suni de sara dischanato. Vese puro to niriro seta muxanse ni to tuena tiga. Kwamas que yare san yauto de sasinina. Ni to tuena tiga. Postoka ni ta nija muxane. Mi pupini tare masare nyinga. Dischatiche muxanani pa to hiro seta Mibu pinita masaje buereti tuoti pahironina. Toa dischare nainane t i w a s pariroseta jijaina kiti nainane jijare bueinane ti ajoari w a s p a t i n a n e noana j o i t a j e Tia bueche toa jebuere toina jijaina se k w a m a k i m e n a hipitia dachoripe hirukwaka. Ahia tinane buemetaina baro jijaina hichen joina k a k u n a p o r t o r i w a cheirukwaka. Kinra toama tairo hira. Pairo se toa dischare nariro hira. Niatia panopu. Tipos tocan tira. Tianiro se ta kaina yeyare yauma taina hira. Paina se yeyare buea yeyaina hichin yoaina hira. Vese puro toyeina da reina toeraina tihipa chinta totoa dischare tina renando tiro varos cara. Toseta masare buema tairaina masahipa chinta yoyaina kiti yoatuktiki waroskaha maksane. Paina se tinane buemu tatusure. Ti bueri na pure pariture buena mauna yoyaina hichin yoanaka maksase. Ahi na buemu taina se ti yoadoro mene painane yoyaina hichin yoanaka maksa. Nire Jesús, ti pare Samaria mascanicoro, yoyoali kirire tiro yau pañone. Toanichi tioa Samaria mascina payu Jesure mascutua tiro de kama ahia samaya majina Jesús ka isia sama tua sininga ni ne tiro de tiani chi sa ke tiro mene phada che toi tua sini paina ke phaju Jesús de thua kama ne tiro de o se ni de masa no mi no ne wa mano pure mu je uri de thua na Jesús de kamai mi pu phi tare Jesús to du kware thua na tiro de wa ku tua na tiro de kama ha a h i n a t i r o s e r e t e o n a a r i japamahkainare b i c h a k a p u w a b o i n a r e jy'y u y j o á r i r o b o h t o k a t a tohichy m i p u y s a m a s i h a niremasa Samaria mahkarekorore